Xin chào các bạn Hôm nay thầy lấy đến với các bạn ở bộ môn toán 9 ở trong chương trình ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông à, Hôm trước thầy lại đã hướng dẫn các bạn làm bài tập về hàm số bậc nhất và hôm nay ta tiếp tục ở cái dạng 2 là đồ thị hàm số bậc nhất y bằng i cộng b thế thì ở hôm trước thầy đã hướng dẫn các bạn làm các dạng bài tập là tìm điều kiện để đồ thị hàm số đi qua một điểm rồi đồ thị hàm số cắt trục tung tại một điểm đồ thị hàm số cắt trục hoành tại một điểm được nhá. Đấy. và hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục dạng bài tập mới đó là bài tập chứng minh rằng đồ thị hàm số đã cho luôn liên quan một điểm cố định Đấy. vậy thì các bạn theo dõi bài tập này thầy sẽ hướng dẫn chi tiết bài bài các bạn chú ý ở câu a thì là thầy cho cái bài là dễ để các bạn tiếp tục làm và câu b là khó hơn câu a là khó bằng hóa đôi khi hàm số đã cho các trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 tức là tung độ gốc của nó bằng 3 mà tung độ gốc nó là b b của chúng ta chính là m cộng 2 nên ta tìm được m rất đơn giản là ta có đồ thị hàm số hàm số đã cho các trục tung tại đỉnh có tung độ bằng ba người ta suy ra ngay được b của ta bằng ba b bằng ba mà b của chúng ta đây là m cộng hai chia được m cộng hai bằng ba à thầy xin lỗi có bốn nhé thì đây m cộng 2 4 khi được m cộng 2 bằng 4 ta suy ra được này là m bằng 2 nên ta kết luận vậy với m bằng 2 thì nào nha đồ thị hàm số thì viết tắt một chút nhá đã cho các trục tung tại vì có tung đổ bằng bốn đấy như vậy là sau câu a câu này quen thuộc các bạn đã biết cách làm rồi đúng nhỉ bây giờ thì chúng ta làm câu b Câu B đề bài yêu cầu là chứng minh rằng đồ thị hàm số đã cho luôn đi qua một điểm cố định. Nghĩa là với m bằng mấy thì hàm số vẫn đi qua đồ thì hàm số vẫn đi qua điểm đó. đấy các bạn hình dung ra là trên trục tọa độ trên trục tọa độ đấy giả sử điểm là điểm cố định thì mò bằng mấy đồ thì hàm số cũng đi qua bằng mấy nó cũng đi qua các bạn đấy mấy nó cũng đi qua đấy thì giả sử như vậy giả sử như vậy thì điểm này người ta gọi là điểm cố định cố định tức là nó bằng với mọi giá trị của em mở Đấy, các bạn hiểu như vậy vậy thì bây giờ cách làm là làm như thế nào thì bây giờ phải sử dụng các bạn làm thì cách làm là bài tập này là như thế nào là các bạn giả sử bây giờ ta được thực hiện giả sử đồ thị hàm số nó luôn đi qua một điểm cố định đấy khi giả sử nó luôn đi qua một điểm cố định đó rồi thì bắt đầu ta buộc cho nó thỏa mãn cái biểu công thức của à, hàm số và từ đó tìm được m được nhỉ thế ta sẽ làm sao giả sử đúng không đồ thị hàm số đã cho luôn đi qua điểm cố định m có tọa độ là x 0 không y không đúng không khi đó ta có ta thay tọa độ điểm m này vì điểm m này là điểm cố định nên công thức biến của ờ, thay khi thay x không y không vào công thức của hàm số thì công thức này phải đúng với mọi m vì nó là điểm cố định nên m bằng mấy nó cũng đúng cả vì vậy ta phải cho nó đúng với mọi m do đó là có khi đó là có y không của ta bằng 2m trừ ba nhân với x không cộng với m cộng hai. cái này các bạn phải yêu cầu đúng với mọi m đúng với mọi m vậy còn cái này đúng với mọi m khi nào thì bây giờ ta muốn biến đổi biến đổi ta được y không của ta sẽ bằng 2 m x không trừ đi 3 x không cộng m cộng hai cái này đúng với mọi m à. khi bạn đã được đến đây thôi bây giờ ta cô lập m cô lập m là nào à là ta nhóm m lại m là nhân tử chung hay nói khác đi ta sẽ chuyển về phương trình chứa ẩn m và đây cụ thể là ta sẽ đưa về phương trình bậc nhất ẩn m đấy thế khi ta đây ta sẽ chuyển về thầy chuyển về em sẽ được rằng là thầy chuyển toàn bộ y sang bên đây thì sẽ được là 2m x 0 cộng với m m rồi trừ đi 3 x 0 trừ y 0 trừ cộng 2 bằng 0 cái này đúng với mọi người đúng với mọi người thế đây thầy sẽ nhóm này 2m x 0 với m x 0 sẽ đặt m là nhân cho bằng 2x 0 cộng 1 trừ đi 3x 0 trừ y 0 cộng 2 bằng 0 à, cộng 2 bằng 0 cái này là đúng với mọi m các bạn lưu ý là đúng với mọi m khi cái này đúng với mọi m đúng mọi m này thế bây giờ ta xem xem là phương trình này phương trình ẩn m nếu ta xét phương trình ẩn m thì phương trình ẩn m này là cái bậc nhất ẩn m đúng bậc nhất rồi vậy cái này đúng với mọi m tức m mấy nó đúng các bạn vậy nếu nó đúng với mọi m tức là phương trình bậc nhất ẩn m này có vô số nghiệm có vô số nghiệm mà phương trình bậc nhất ẩn m muốn có vô số nghiệm khi và chỉ khi hai x không tức là các hệ số của nó bằng không mà các hệ số nó bằng không tức là hai x không cộng một bằng không trừ 3 x0 trừ y0 cộng 2 bằng 0 nên điều này là biến đổi tương đương với với ờ, là 2x0 cộng 1 bằng 0 đúng mọi m này hai này bằng 0 đồng rồi trừ 3x0 trừ y0 cộng 2 bằng 0 Đấy. Vì nếu hai cái này bằng không thì m và mấy nó cũng bằng không thì nó đúng với khoảng này. Và từ đây các bạn giải ra ta tìm được x gì không 2x0 bằng trừ 1 ở đây ta có trừ 3x0 trừ y0 cộng 2 bằng 0 thế nên ta sẽ giải tiếp theo được cái gì nhỉ à ở đây là x0 bằng trừ 1 phần 2 x0 bằng trừ 1 phần 2 rồi thì đây ta sẽ được là y trừ 3 nhân x trừ 1 phần 2 trừ y0 cộng 2 bằng 0 nếu bạn tính toán ta sẽ tìm được y không ta được x không của ta sẽ bằng trừ một phần hai đấy y không của ta đây bằng cái gì nhỉ à y không của ta thì ta sẽ tính này đây trừ ba phần trừ ba nhân trừ một phần hai bằng ba phần hai, ba phần hai cộng với hai, ba phần hai cộng với hai sẽ bằng mấy các bạn nhỉ hai là bốn phần hai, vậy 3 phần hai cộng hai là 7 phần hai, do đó y không của ta sẽ bằng bảy phần vì 7 phần 2 trừ y không bằng không vậy y không bằng 7 phần 2 do đó ta suy ra được điểm m của tam tác độ là trừ 1 phần 2 7 phần 2 Đấy. nhiều bạn đến đây là coi như là xong đến đây là xong Đấy. đến đây là chứng minh rằng nó liên quan điểm định đến đây là xong vậy nó kết luận nó luôn đi qua điểm định m tốc độ là trừ 1 phần 2 7 phần 2 như vậy là chưa được ở đây ta thấy giả sử nó đi qua điểm này bây giờ đây giả sử thì cái khi ta xác định điều này là điều cần vậy khi ta làm ta phải làm điều kiện đủ tức là qua ngược lại là ta thay tọa độ điểm m này xem vào công thức này sẽ đúng như vậy không nếu đúng với mọi m nó đúng với mọi ta chịu của m thì hiển nhiên rằng thế nào các bạn nhỉ là điểm này là điểm cố định thế nên ta có thay x0 bằng mấy các bạn nhỉ trừ 1 phần 2 và y không bằng 7 phần hai và vâng. nào nhỉ công thức hàm số thì ta có ta có được y không là bằng 7 phần hai sẽ bằng mấy các bạn nhỉ 2m trừ 3 nhân với trừ 1 phần 2 rồi cộng với m cộng 2 ta thử xem ở đây ta được 7 phần 2 của ta sẽ bằng 7 phần 2 của ta ở đây bằng mấy các bạn nhỉ trừ 2m nhân với trừ 1 phần 2 bằng trừ m có trừ 3 phần 2 là cộng 3 phần 2 cộng m cộng a vậy từ đây ta suy ra được ngay là 7 phần 2 của ta cái này cộng 7 phần 2 cái này đúng với mọi đúng nhỉ cái này từ đây ta kết luận được à vậy vậy đồ thị hàm số đã cho luôn đi qua một điểm cố định m có tọa độ là trừ một phần hai bảy phần hai thì đó chính là những nội dung cái bài chứng minh rằng đồ về hàm số luôn đi qua một điểm cố định các bạn phải xem nhá nếu bạn nào chưa hiểu thì các bạn tua video lại để các bạn à, đọc để cho hiểu thôi đúng nhỉ còn bạn nào hiểu rồi thì các bạn chú ý rằng là trong cái bài này luôn luôn có hai điều kiện nhiều bạn làm đến đây là thôi nhưng mà như thế nào các bạn nhỉ đến đây thì mới là điều kiện thì các bạn nhỉ điều kiện cần người ta giả sử còn ta là từ từ đủ nữa các bạn đấy đó nội dung của cái bài 3 bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm thêm bài 4 bây giờ ta sẽ tiếp tục làm bài 4 thầy hướng dẫn các bạn làm bài tập số 4 là cho hàm số y bằng m trừ 3 nhân x cộng 2m trừ 1 chứng minh rằng đồ thị hàm số đã luôn đã cho luôn liên điểm cố định Câu B tìm ờ, để đồ thị hàm số đã cho các đường thẳng x bằng 1 tại điểm có tung độ bằng 2. Đấy. Vậy ở đây thì ở câu A là câu tương tự với bài 3 rồi, đúng nhỉ? Các thực hiện giải rất nhanh nhưng vấn đề ở đây là câu B. Đúng không? Về câu A thì sẽ cần giải nhanh đúng không bạn? Giả sử đồ thị hàm số hàm số đã cho luôn đi qua điểm cố định gì các bạn nhỉ à, điểm cố định các bạn có thể là cố định m a m cố định không y không đúng nhỉ đúng không khi đó khi đó thì ta sẽ có được cái điều gì nhỉ y không của ta sẽ bằng m trừ ba nhân với x chỉ không rồi cộng với 2m trừ 1 cái này phải đúng với mọi m à. khi được đúng với mọi m ta biến đổi thì biến đổi nhanh thì ta sẽ được là m x 0 cộng 2m trừ 3x0 trừ y0 trừ 1 bằng 0 cái này đúng với mọi m các bạn biến đổi từ đây ra sẽ tắt được chút sẽ như vậy và điều này tương đương với được là m x0 cộng 2 trừ đi 3x0 trừ y0 trừ 1 bằng 0 thế này đúng với mọi mọi mặt khi điều này thì ta được tương đương điều gì các bạn nhỉ à tương đương được là x thì 0 cộng 2 bằng 0 rồi trừ 3x0 trừ y0 trừ 1 bằng 0 điều này đã được tương đương với là x thì 0 bằng trừ 2 rồi ở đây ta có là y không của ta sẽ bằng đây là trừ hai trừ ba trừ sáu trừ sáu trừ à, trừ hai trừ ba là sáu sáu trừ một bằng năm và y không bằng năm suy ra điểm m của ta có tốc độ là trừ hai năm cái bước thay quay ngược lại để bạn tự thay để chưa các bạn nhỉ à rất dễ bây giờ cái câu câu gì các bạn nhỉ à câu b của chúng ta câu b của chúng ta câu b chúng ta phải thế nào đây tìm mời thì hàm số đã cho cắt đường thẳng x bằng một tại điểm có tung độ bằng hai nó không có cắt trục tung mà cắt cái đường thẳng x bằng một cái đường thẳng x bằng một là đường thẳng nào à thế thì ở đây là trục tọa độ trục tọa độ đây là trục tung thì giả sử đây là một hai thì đường thẳng x bằng một là đường thẳng song song với trục tung đúng không cắt đường thẳng này ta chỉ có tốc độ bằng hai tức tốc độ thể là đây 1 đây 2 thì ta dõng xa thì điểm này là điểm đúng nhá điểm này điểm cắt vậy thì đồ diện số đó phải cắt đường thẳng tại điểm tức đi qua điểm đây đúng nhỉ do đó điểm này tốc độ bằng hai và hành độ bằng mấy các bạn nhỉ bằng một Đấy. thì khi đó ta sẽ thay vào và tính được ngay người ta khỏi khó một chút khỏi lạ một chút nhưng thực chất là người ta tìm m ờ, để đồ hiệu số đã cho đi qua điểm a một hai đấy nhưng người ta không hỏi như vậy người ta lại hỏi hơn một chút đúng không và hỏi như vậy thì chủ yếu là đánh lừa các bạn để cho các bạn thế nào đó là các bạn bị dối đúng không nhưng mà thực chất là nó rất dễ nên thành thử các bạn làm câu c câu b như sau đúng không đồ thị hàm số đặt cho các đường thẳng x bằng 1 tại điểm có tung độ bằng 2 nghĩa là ta có x gì bằng 1 y bằng là bằng bằng 2 thưa ta thay vào là tính không có gì cả à quay lại bài toán rất đơn giản đúng không nhỉ 2 là ta bằng m trừ 3 nhân 1 cộng với 2m trừ 1 điều này tương đương với 2 của chúng ta bằng m trừ 3 cộng 2m trừ 1 tương đương tiếp với các bạn tính chúng ta sẽ được là đây là được 3m sẽ bằng cái này chuyển về sang là 6 là từ đây ta suy ra được m bằng 2 thì kết luận vậy với m bằng hai các bạn kết luận nhá Đấy. có hiểu cách làm cái chưa à